Vừa rồi, thầy đã trình bày xong phần lý thuyết của nội dung chính bài ngày hôm nay về lực ma sát. Thầy xin nhắc lại một chút lý thuyết các em phải nhớ cho thầy đó là gì? Đó là lực ma sát thì có những cái loại lực ma sát nào? Phải nhớ, khi vật chưa chuyển động, vật A nằm trên vật B xuất hiện một ngoại lực. Ngoại lực này có xu hướng làm cho vật A chuyển động trên vật B nhưng chưa đủ để vật A chuyển động. Có xu hướng thôi thì đã xuất hiện một loại lực, đó là lực ma sát nghỉ đúng không ạ? Khi tăng dần ngoại lực để vật A chuyển động trên vật B, vật A trượt trên vật B đi thì lúc này xuất hiện một ngoại lực đó là lực ma sát trượt. Được chưa? Và tiếp theo, tiếp theo là gì? Lực ma sát thì có thể có lợi cũng có thể có có hại đúng chưa? Và có lợi thì không sao, nhưng khi có hại thì người ta phải tìm cách giảm thiểu cái sự có hại đấy xuống. Đó là gì? Đó người ta phải biến đổi giữa cái mặt tiếp xúc hai vật với nhau cho một con bi lăn bi lăn đúng không ạ hoặc là một cái chân chân bánh ở đó đúng không đó thì người ta tạo chuyển động tạo một cái cái sự chuyển động từ trượt vật A trượt trên vật B trở thành chuyển động vật A lăn trên vật B và khi lăn đó thì xuất hiện một lực ma sát gọi là lực ma sát ma sát lăn và có vài đặc điểm về lực ma sát mà các bạn cần phải nhớ lại đó là gì là ép ma sát trượt thì bằng nguy trượt nhân với áp lực N. F sát lăn cũng vậy. Thì bằng nguy lăn nhân với N. Và nhớ cho thầy, đó là F sát lăn thì nhỏ hơn rất nhiều lần so với F sát trượt. Đó. Giảm thiểu cái cái cái sự có hại của lực ma sát đi mà, đúng không ạ? Nhớ thầy điều này. Và đặc điểm của lực ma sát đó là gì? Luôn luôn ngược chiều so với ngoại lực của chúng ta phải nhớ điều này nữa nhé đừng có ra trượt thế thì để minh họa rõ hơn so với phần lý thuyết mà thầy đã trình bày với các em chúng ta bắt đầu đi vào phần hai năm a các ví dụ minh họa ta bây giờ ví dụ đầu tiên ví dụ số 1 nhé chúng ta cùng đồng đề là một câu hỏi định tính ở ví dụ số 1 đề bài yêu cầu là hãy chọn câu đúng hãy chọn câu đúng chiều của lực ma sát nghỉ nhớ chiều của lực ma sát nghỉ với bốn đáp án đáp án A ngược chiều với vận tốc của vật đáp án B ngược chiều với gia tốc của vật. Đáp án C ngược chiều với thành phần ngoại lực song song với mặt tiếp xúc. Và D vuông góc với mặt tiếp xúc. Nhớ cho thầy, lực ma sát nghỉ xuất hiện xuất hiện khi có ngoại lực khi có ngoại lực nhưng cái ngoại lực này chưa đủ để làm vật A chuyển động trên vật B đúng không ạ như vậy thì đương nhiên khi vật A chưa trở trên vật chưa trở trên vật B hay là chưa chuyển động trên vật B thì không thể cái lực quan sát nghỉ lại ngược chiều với vận tốc hay gia tốc của vật được đúng không ạ